Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm lúa của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một vài trận nữa để anh em chơi trận ngoài hàng Anh. Thì trước tiên anh em muốn vào cái nhóm của mình chơi thì anh em cứ liên hệ liên hệ trực tiếp qua cái số Zalo của mình đó là 0963 73 1346 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình. Mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một trang và đưa tất cả anh em vào cái nhóm của mình để anh em chơi được những ma kèo. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái à, giải ngoại hạng Anh đó là cái trận của ờ, Manchester United là MU là gặp Nottingham Forest nha anh em diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 28 tháng 12 thì hiện tại trên bảng xếp hạng của MU thì anh em thấy MU đang đứng ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng và có 26 điểm sau 14 vòng đấu thì MU đang thi đấu ít hơn Tottenham và Newcastle một vòng thì hiện tại MU đang đứng với vị trí là thứ năm nếu mà thi đấu trận này là MU đã bằng lên có thể lên 29 điểm 29 điểm thì MU nếu mà trận này MU thắng thì MU sẽ vươn đến vị trí thứ vẫn đứng vị trí thứ năm nha anh em. Thì um, hiện tại Tottenham đang ở 29 ờ, điểm mà có tới 10 dương 10 bàn thắng luôn anh em. Thì uh, ờ, MU nếu có thắng bằng trận này thì tỷ số uh, dương của bên phía MU thì cũng vẫn là cộng 2 cộng 3 thôi chứ không có thể bị vươn lên vị trí thứ tư. Còn trong khi đó Nottingham Forest mùa này Nottingham Forest mới vừa lên hạng và bây giờ đang đứng ở vị trí đèn đỏ là có nguy cơ sẽ rớt hạng trong mùa này nữa. Thì anh em thấy Nottingham Forest đang đứng ở vị trí thứ 18 và có 13 điểm sau 15 vòng đấu. Tuy tính theo mỗi vòng đấu thì Nottingham Forest chưa được một điểm này. Còn trong cái lịch sử gần nhất của hai đội thì hiện tại bờ MU thì anh em thấy MU đang có cái phong độ rất tốt trong cái mùa giải đấu ngoại hạng Anh này. Còn bên phía Nottingham Forest thì tính trên mọi đấu trường thì Nottingham Forest mới chỉ thắng được 5 trận và để thua tới 4 trận và một trận. Còn trong 10 trận gần nhất thì MU chỉ để thua 3 trận và thắng tới 7 trận thì anh em thấy cái phong độ của thằng MU cũng đang rất là tốt. Nhờ những cầu thủ đang ở World Cup về thì đang rất là lấy lại phong độ. Thì uh, liệu trận này MU có thể thắng Nottingham Forest với cái tỷ số cách biệt bao nhiêu? thì trong lịch sử đối đầu thì hiện tại lịch sử đối đầu thì MU và Nottingham Forest gặp nhau đã rất là lâu rồi và bây giờ mới có cơ hội gặp lại nhau thì cái năm mà MU gặp Nottingham Forest là cái năm 99 thì cái năm đó MU ăn Nottingham Forest với cái tỷ số là 8-1 thì cái phong độ MU MU lúc nào cũng vẫn là nhỉnh hơn Nottingham Forest rất là nhiều còn lịch sử MU chơi trên sân nhà thì anh em thấy cái phong độ bất bại của thằng MU chơi trên sân nhà trong 4 trận gần nhất thì anh em thấy MU chưa để thua trận nào và cái phong độ đang rất là bất bại trên đấu trường mọi đấu trường luôn nha anh em. Thì MU chơi trên sân Interport thì giống như là không có đối thủ. Còn đây là cái đội hình dự kiến của MU và Nottingham Forest thì MU sẽ chơi với sơ đồ là 4-2-3-1. Thì hàng công cao nhất là Matia, còn phía dưới ờ, cánh phải thì có Anthony và Bruno Fernandes. Rashford Dạ, phía dưới có Eriksen, Casemiro thì hiện tại thì hiện tại anh em cũng thấy MU đang tung với cái đội hình mạnh nhất của mình ra để chơi cái trận đấu này để lấy lại cái phong độ và lấy lại cái vị trí trong bảng xếp hạng nha anh em thì bên phía Nottingham Forest vẫn có một cái cầu thủ cũ của MU đó là Lingard nha anh em Lingard được à, chuyển qua Nottingham Forest chơi à, từ đầu mùa giải 2022-23 à, thì cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á là MU đang chấp phải 1,5 và tài xỉu 3,25 thì anh em thấy nhà cái đang đánh giá thằng MU rất là cao mới đưa ra cái tỷ lệ kèo chấp cao nó thì anh em cũng thấy nhà cái đang đánh giá rất là cao MU đưa chấp một mã kèo là 1,5 thì cái trận này anh em có thể nằm cái mã kèo trên cho mình và góc gì anh em có thể nằm cái mã kèo MU chấp góc tại vì Anthony đá cánh thì anh em cũng biết Anthony là đang đá cho Brazil câu lạc bộ đá cho đội tuyển Brazil thì Anthony đi cánh rất là điêu luyện có thể kiếm về rất là nhiều quả góc dành cho các cầu thủ MU thì anh em có thể nằm cái mã kèo MU chấp góc được còn tài xỉu tài xỉu 3,25 thì mình khuyên anh em không có nên vào mã tài xỉu mà anh em nên đánh tài đánh, đánh rung anh em nên đánh rung thì nó sẽ hợp lệ hơn tại vì nó chấp 1.5 có thể là nó ăn sẽ 20 hoặc là 30 thì anh em nằm cửa tài anh em dễ bị lộ anh mình khuyên anh em nên nằm cái mã kèo rung thì nó sẽ hợp lý cho anh em hơn thì còn cái mã kèo gốc cái mã kèo gốc thì hiện tại nhà cái đang đưa ra là FT full trận là 3.5 và tài xỉu 10 thì cái trận này anh em không có vào mã tài xỉu gốc mà anh em cứ vào cái mã MU chấp 3.5 góc cho mình anh em cứ vào con trận MU chấp 3.5 góc cho mình nha thì tới đó nó sẽ có cái đội hình chính thức hơn nữa thì mình sẽ cập nhật cái kèo chính xác cho tất cả anh em trong nhóm luôn thì những cái mặt trận ngoại hạng Anh này anh em chỉ cần vô cái mã tài góc tài thẻ nó rất là dễ ăn hơn cái những cái mã mà à, anh em đánh trận anh em đánh kèo phụ ở ngoài hàng anh nó còn dễ ăn hơn ở à, kèo chính nha thì cái đó là cái trận của à, MU và Nottingham Forest thì anh em nào đang xem á muốn vào cái nhóm của mình chơi nhiều kèo hơn tiện lợi hơn giống như đánh góc là anh em rung góc rung thẻ thì anh em chơi những cái mã kèo đó anh em còn dễ ăn hơn cái mã kèo mà chính trên dưới tài xỉu thì anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò anh em cũng chỉ được chơi được trên dưới tài xỉu chứ anh em chả có đánh được rung góc rung thẻ gì hết đánh rung trận anh em còn đánh không được mà thì đó mình khuyên anh em đăng ký một cái trang mình đưa tất cả anh em vào nhóm để cho anh em chơi được những cái mã kèo rung này và mình hướng dẫn cụ thể cho tất cả anh em đăng ký trang và hướng dẫn anh em vô kèo như thế nào hướng dẫn anh em đặt cược cái đó là quan trọng thì anh em nào mà trùng áo với mình muốn vào chơi cùng mình anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình đó là 0963731346 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em một cách cụ thể nhất